đây đây dính đây dính quyến tủ là dính trời ơi ngày hơi đốt lá dừa đốt lá dừa thấy vui hơn quá vậy thấy ngồi đốt lá dừa không à happy new year đốt lá dừa lá dừa gì à, mỗi tám tám nhìn nhất nó ngoài vô anh ờ, đây, nè, đây, đây, đây, đưa, đưa, Nó ngồi vô, thôi khói đồ chơi Nè, đốt giờ luôn nè <laughs> Đó Ngồi vô đi, đốt lại Hãy vô luôn, ngồi làm hãy vô Lấy cái quẹt Thấy giờ nó hết rồi Một quẹt đâu Ủa, có gầm cây mới chưa? Có dừa phải chế mới vô lửa nữa lá nhựa ướt nhẹp thôi gì con gì cũng cần lá dừa lấy lấy là cày <laughs> đâu có trái sao lấy dừa đâu có trái con kìa rồi đốt luôn đi cái này đốt lá dừa trái hơn đốt lá dừa phải đúng à cái này là lạnh quá sưởi ấm bây giờ <laughs> cái này nó không cháy nó trái xong rồi lá dừa qua nè chưa đó thấy kìa dính mọi kìa thấy không rồi cái gắn cái gắn cái khác vô gắn cái khác vô tao luôn một tay cho có mình vinh mồi trái à em hứa nè chị cái mấy cây mới trái trái nè đúng rồi thấy nó dượng đúng luôn bên cũng cười dữ tới giờ chưa chưa ngủ không ta không không ngủ rồi đúng rồi không ngủ đó này nha vậy mới vô hướng này nè đừng gần lại xe con đừng đi lại xe đi hướng này nè <laughs> đại em luôn đại em hết luôn đi vô luôn lần đó bây giờ mình nghỉ rồi hả happy new year đạt

Anh tên gì? Thôi. Cưng ơi, cưng tên gì vậy cưng? Hai đứa con. Có cưng nhiêu tuổi? cái giờ nó quên trúng à. Anh đợi em nè, anh đợi. Đợi anh đợi, anh đợi. Anh đợi em ra là cái cây của anh tàn luôn rồi rồi. Cây của mỗi tám tàn rồi. Rồi đi đi với em em đặt đi. tới em đạt ờ, đạt làm gì đó à, đêm 30 của 2020 đó nha đêm 30 của 2019 chuyển qua chuẩn bị qua 020 chứ 020 chưa là em tưởng là chuyển qua 21 mấy tiếng đó là tới đó ra bây giờ là chín giờ mấy rồi mười hai giờ rồi qua năm mới rồi đó là đón có bông đó ờ tao mày đi xa dữ ta vô đây con đi vô đây con đâu ạ à? thôi xa lắm rồi tới thui luôn à, ai đó con ừ. đó con là ai con mày chứ ai biết sao không có dám đưa cho tụi con cầm mỗi